khó có khả năng trong năm nay bởi vì dự án Ronalada coi như là dự án cuối cùng được quận hai cấp phép cho xây dựng cộng ven sông và cũng là dự án tốt nhất về pháp lý đứng tới thời điểm hiện tại cho nên những người nào còn đang chần chừ những người nào còn đang do dự khả năng cao để hẹn các bạn ở một dịp lần sau còn uh, nếu như mà uh, mọi người vẫn đang uh, trong quá trình uh, tìm kiếm cho mình một cái bất động sản vừa túi tiền hơn uh, với giá thấp hơn nhưng vẫn có mang đến cho mình năng tăng giá và khả năng kinh doanh trồng tiền ngay trên những bất sản có thì uh, mình cũng sẽ uh, có ừ, ừ, dành thời gian tìm hiểu và có cho mọi người những dự án khác cũng cực kỳ tốt nhưng nó không còn ở quận 2 nữa mà nó là ở quận 9 vẫn nằm trong khu vực khu đông à, đó chính là sau khi làm lý do tại sao không tiền trong các dự án trong khu vực thủ đức và bởi vì hiện tại các dự án à, thủ đức được quy hoạch trở thành trung tâm giáo dục của thành, phố hồ chí minh rồi cho nên là à, nếu nói về tiềm năng đánh giá thì đánh giá cao là chính hơn và dự án safira lần này một đặc trưng của nó là nó nằm ngay trên nó là quận chính là ngay tại khu đông nơi nhộn nhịp nhất của thành phố hồ chí minh bên cạnh đó nó là ngay trên giống y như cái đường à, phạm văn đồng hiện tại của chúng ta à, nó giống y như đường phạm văn đồng cách đây ba ba cái năm năm trước vậy ba cái năm năm trước không ai biết tới đường phạm văn đồng khỉ ho còn ngán nhưng tới bây giờ giá đất của nó chảy trải vàng ra đến mọi ngôn cho nên là hiện tại đường võ chí công vành đai hai hay dự án Sapira nằm ngay trên mặt tiền đường võ chí công là một dự án cực kỳ cực kỳ tiềm năng để chúng ta cân nhắc đầu tư cũng như là uh, kinh doanh ngang chân với bất động sản này hoặc ờ, để ở thì lại càng tuyệt vời hơn lý do chút nữa mình sẽ nói mọi người biết. ở dự án quanh bên à, dự án Savia lần này thì chủ đầu tư của nó chúng ta chúng ta có Henry Henry là chủ đầu tư trước nay cực kỳ nổi tiếng và là chủ đầu tư uy tín bậc nhất tại Việt Nam trong lĩnh vực pháp lý và đầu tư các căn biệt thự và nhà phố nhưng mà ờ, trong thời gian gần đây thì Khang Điền đã làm trong từ năm 2017 Khang Điền đã bước sang mạng à, nhà à, cao tầng chung cư cao tầng và dự án đầu tiên của nó là Savila Savila một dự án đã gây ra tiếng vang cực kỳ lớn cho chủ đầu tư này bởi vì không những nó hoàn thành trước tiến độ 3 tháng mà bên cạnh đó giá thuê khu vực của Shangri Villa cao hơn so với khu vực từ 5 đến 1 triệu đồng 500 đến 1 triệu đồng điều đó chứng tỏ chất lượng và uy tín của chủ đầu tư này là cực kỳ lớn trong khi giá đất này giá nên, ờ, trên đất vuông của nó lại là ngang so với thấp hơn so với mặt bằng thời thời điểm hiện tại Safira là dự án thứ hai à, là chúng tôi cao tầng của chủ đầu tư ngay điều này và nó cũng hứa hẹn cho chúng ta kỹ rồi nhưng bên cạnh đó là chất lượng của nó biết về Vista à, MD hay là uh, các dự án uh, cực kỳ nổi tiếng với uh, tạo quận 2 thì uh, à, CVE là một là một cái nhà thầu ờ, mà người ta quản lý cái chất lượng đó thì chất lượng của Vista MD như thế nào thì mọi người tới uh, à, Sapira cũng đi chăng như vậy và đó là lý do tại sao video Savira hiện tại đã thành một viên ngọc quý tại vùng kính à, không những có CBRN chúng ta sẽ còn phải có nếu như ờ, chúng ta biết tới Pearl Plaza tại đường D1 thì chúng ta sẽ biết được cái, cái, cái tổng vọng của nó khi mà ORR, ORR, ORR và f Phong. Và f Phong là người chủ thầu uh, thi công và ORR, ORR, ORR đó được uh, đơn vị thiết kế phối cảnh uh, ờ, thiết kế cây xanh với 80, hơn 80 phần trăm là cây xanh tại uh, khu chung cư này hứa hẹn cho Savida một diện mạo hoàn toàn mới chất lượng cực kỳ cực cực kỳ cực kỳ là cao thì cao đến mức nào cao đến mức mà tưởng tượng như Vinpearl kể từ khi kết một cho đến giai hiện tại là vàng thì Savida nó cũng sẽ tương tự như vậy và còn cao cấp hơn nữa uh, thì ờ, cái lý do mà mình nói là sao dự án này nó chắc chắn nó sẽ tăng giá thứ nhất nó nằm ngay đối diện đối diện với em chúng ta chính là à, một đại siêu thị đó đối diện chúng ta siêu thị và cái tinh thần gần cái đó cũng là một đại siêu thị của Vinh chuẩn bị được xây dựng lên và khi nào xong như thế bên cạnh đây còn chính là đại học Fulbright nếu như mọi người biết về cái tiếng của đại học này gần đến khu này ngày cao nó trong đó chúng ta có Samsung là một ví dụ điển hình cho cái bộ điện này tất cả những kỹ sư khi mà chúng ta qua khi mà người ta bay qua đây thì người ta đều tìm tới cho mình một khu chung cư chất lượng cao Sapphire đương nhiên là dĩ nhiên là lựa chọn số 1 chính vì đã nó giá hơn nhiều lần gấp nhiều lần so với nước hết ok à, đó là lý do uh, tại sao mình chắc chắn là chúng tôi sẽ tăng cái thứ hai nữa là đây là những tình kỳ tốt bởi vì à, trong lần đầu nó bạn nó cũng là bạn C và D còn bây giờ nó cũng bạn của A và B thì đây hai cái block này hai block có view đẹp nhất cả hướng đông nam và hướng à, đông bắc đều có những view này nó view về hướng bảy hoặc hai bên cạnh đó view một khu cực kỳ đẹp luôn chính vì lẽ đó cho nên đây sẽ là hai à, đây là hai block có view đẹp nhất và cái uh, đặc biệt là block A khi mà tới cụ thể xem cái sa bàn của nó thì các bạn sẽ thấy được những tiện ích mà đi theo so khi chúng ta uh, lựa chọn quyết định uh, cho mình việc sở hữu những căn hộ ở đây thì chúng ta sẽ thấy được cái những lợi ích cực kỳ to lớn của nó thì à, mình mình nói sơ qua cho mọi người thấy những cái lợi ích khi mà mình sở hữu hay những bất động sản này và điều cực kỳ đặc biệt hơn nữa đó là lần này thì chúng ta à, khi mà chúng ta uh, booking sớm trong giai đoạn trước khi mà bán thì chúng ta sẽ có một cái đó là quyền ưu tiên chọn căn thì quyền ưu tiên chọn căn đó ở đây nó có nghĩa là gì nó có nghĩa là chúng ta được quyền ưu tiên chọn những căn đẹp những căn hai phòng ngủ với diện tích thấp nhưng mà vẫn giá cho thuê cũng ngang hàng so với mặt bằng chung của thị trường điều đó sẽ mang lại lợi nhuận lớn hơn nữa và à, những cái căn có view đẹp thì nó đương nhiên giá sẽ cao hơn nữa thì chúng ta booking lần này là booking có mà lại chúng ta đặt trước booking trước nó chỉ có nghĩa là chúng ta có được quyền ưu tiên thôi còn khi mà chúng ta uh, uh, giả sử chúng ta có được căn à, căn đó rồi một cái căn mà uh, được uh, được lọc ra rồi mà chúng ta giả sử mà chúng ta à, cảm thấy không thoải mái chúng ta không hoàn à, ờ, hài, hài lòng với lại cái căn đó chúng ta hoàn toàn được mình đề đơn và chỉ trong vòng 3 đến 7 ngày hoàn toàn 100 trăm số tiền chúng ta sẽ được nhận lại và không à, bên Rever nhà phân phối chính thức F1 của à, dự án Safira lần này sẽ không giữ lại bất kỳ đồng nào của mọi người chính vì lẽ đó hiện tại nếu booking trong thời điểm hiện tại thì đây sẽ là cơ hội tốt nhất để chúng ta có có cơ hội sở hữu những cái căn ưng ý nhất và nếu như bạn có nhu cầu gì đó cụ thể cho mình đó là nhu cầu về đầu tư hay của ở liệt kê cụ thể ra cho mình thì mình sẽ chọn cho bạn căn ưng ý nhất đẹp nhất và hướng tốt nhất để cho bạn kinh doanh cũng như là để sinh sống và chúng ta hẹn nhau trong thời gian gần nhất goodbye see you